Bộ dầu gội xả biotin collagen của Vetalo là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu từ Italia, có tác dụng vượt trội trong quá trình chăm sóc tóc cho chị em. Sản phẩm gồm hai thành phần chính đó là biotin và collagen. Biotin giúp phục hồi tóc hư tổn và nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Từ đó tóc sẽ giảm tình trạng sơ, yếu, trẻ ngọn và gãy rụng và tóc sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Còn collagen, collagen chứa protein thủy phân từ lúa mì là thành phần dinh dưỡng cho tóc, kích thích mọc tóc, khôi phục tóc yếu và giúp tóc có được độ bóng, khỏe và suôn mượt. Đặc biệt với công nghệ châu Âu sử dụng hương nước hoa cao cấp có thể lưu hương từ 2 tới 3 ngày. Hương thơm quyến rũ sẽ giúp chị em tự tin cả ngày năng động. Và đây là loại dầu gội được nhiều các cửa hiệu salon thẩm mỹ cũng như các siêu thị lớn phân phối và tin dùng. Hơn thế nữa, đã có hàng ngàn người tiêu dùng và cho ra hàng ngàn ý kiến tích cực về bộ sản phẩm dầu gội biotin collagen của thương hiệu Petalo. Thật tuyệt vời khi bộ dầu gội xả của thương hiệu Petalo đã có đơn vị nhập khẩu uy tín chính ngạch tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu. Vì vậy mà cho ra các dòng sản phẩm chất lượng cao bậc nhất thị trường. Còn chân chờ gì nữa mà không trải nghiệm ngay bộ sản phẩm dầu gội dầu xả biotin collagen của Petalo? Hãy nhấc máy lên, liên hệ với các cửa hàng, các đại lý phân phối chính thức để sắm cho mình bộ sản phẩm bộ dầu gội dầu xả chuẩn chính hãng. Hoặc bạn có thể click vào đường link để tìm hiểu và mua sản phẩm ngay bây giờ. Dầu gội xả biotin collagen của Pentalo là sản phẩm đẳng cấp dành cho phụ nữ hiện đại.